Nhận định, phân tích, dự đoán và soi kèo trận bóng đá giữa Việt Nam gặp Singapore diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay 30 tháng 12. Cuộc so tài giữa Singapore và Việt Nam sẽ quyết định tấm vé đầu tiên vào bán kết tại bảng B AFF Cup 2022. Trong đó thì lợi thế vẫn đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho dù phải chơi trên sân cỏ nhân tạo Jalan Bersa. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya khẳng định đội tuyển Singapore sẽ quyết tâm giành chức vô địch Đông Nam Á khi bị đánh giá là không có khả năng tranh chấp. Tôi hiểu chức vô địch lần này quan trọng thế nào đối với bóng đá Singapore. Tôi cũng hiểu tình hình ở bảng của chúng tôi và một số đối thủ. Tất nhiên, chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết một lần nữa, nhưng toàn đội phải tập trung hoàn thành mục tiêu thắng ở trận gia quân trước đã. Nhà cầm quân người Nhật Bản phát biểu với giới truyền thông sau những hoài nghi về năng lực của mình. Singapore đang cạnh tranh gắt gao tấm vé đi tiếp tại bảng B AFF Cup năm nay khi đã toàn thắng cả hai lượt trận đã đá. Theo đó thì họ cùng có số điểm là 6 giống như Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên thì Singapore tạm thời xếp ở vị trí thứ ba bởi vì thua kém hiệu số bàn thắng. Ở vòng đấu này, đội quân của huấn luyện viên Nishigaya sẽ có trận đấu then chốt khi chạm mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam. Theo đánh giá, cho dù đang có phong độ tốt và thêm lợi thế sân nhà, song Singapore không được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ có điểm. Thực tế thì Singapore đã chơi không mấy ấn tượng kể từ khi huấn luyện viên Nishigaya lên nắm quyền. Trong hai trận đã qua thì đội bóng xứ đảo quốc sư tử chỉ giành được những chiến thắng chật vật. Cụ thể, họ để Lào gây sức ép trên sân nhà và chỉ thắng với tỷ số 2-0 ở những giây cuối bù giờ. Trước đó, Singapore cũng chỉ vượt qua Myanmar với tỷ số 3-2 khi để đối thủ gỡ hòa hai đều. Lối chơi mà ông Nishigaya áp dụng là khá khô khan và không có nhiều mảng miếng. Sự sáng tạo của hàng công đã giảm sút rất nhiều khi mà tiền đạo số 1 là Isan Fandi và tiền vệ Adam Swandi bị loại vì chấn thương. Nên nhớ là đối thủ của họ là một đội bóng mạnh nhất bảng B, đó là Việt Nam. Sau hai lượt trận thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã dễ dàng đánh bại Lào và Malaysia. Đáng chú ý là những ngôi sao vàng đã ghi tới 9 bàn thắng và không một lần bị thủng lưới. Ở thời điểm này, Singapore không phải là đối thủ quá mạnh đối với tuyển Việt Nam sau trận thắng 3-0 trước Malaysia. Tinh thần của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã càng lên cao và họ quyết tâm sớm giành vé đi tiếp vào bảng B. Tiến Linh đã có phong độ cao trong màu áo của tuyển Việt Nam. Cụ thể, bàn thắng ghi vào lưới của Malaysia vừa qua là pha lập công thứ 14 của tiền đạo sinh năm 97 này trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Điều này giúp Tiến Linh vượt qua người đàn anh là Phan Thanh Bình với 13 bàn thắng để chính thức có mặt trong top 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Do vậy, những chiến binh sao vàng cũng cần phải cẩn trọng trong cách tiếp cận trận đấu bởi vì nhiều khả năng là Singapore sẽ chơi phòng ngự số đông rồi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi phải chơi trên sân cỏ nhân tạo Jalan Bersa. Nhưng không hẳn là như thế. Đã có rất nhiều các học trò của ông Park đã từng đá trên sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 31. Vấn đề lớn nhất có lẽ chính là thời tiết khi mà Singapore đang khá nóng, còn tại Hà Nội thì lại rất lạnh. Có khả năng là tuyển Việt Nam sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và quyết tâm lấy chọn 3 điểm ở sân khách. Với đà tâm lý đang hưng phấn, Quang Hải cùng với các đồng đội sẽ tự tin đánh bại Singapore và coi đó chạm một tay vào tấm vé đi tiếp. Chính xác hơn thì những chiến binh sao vàng đang hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng cách biệt. Nên nhớ là chỉ cách đây 3 tháng, Việt Nam đã dễ dàng vùi dập Singapore với tỷ số 4-0 ở lượt trận giao hữu quốc tế. Về thành tích và lịch sử đối đầu của hai đội, Thành tích đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thống kê, trong 9 trận gặp nhau gần đây nhất, tuyển Việt Nam thắng Singapore 3 trận, hai đội hòa 5 trận và chỉ thua duy nhất là một trận, ghi được 10 bàn thắng để thủng lưới Nam bàn. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa đội đó là tại trận chung kết AIA e Bank Cup năm 2016 tại Myanmar. Ở trận đó thì tuyển Việt Nam đã vượt qua Singapore là 3-0 sau 120 phút. Công Vinh, Văn Quyết Đinh Thanh Trung là những người ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Đội hình tuyển Việt Nam khi đó vẫn còn nhiều cầu thủ được triệu tập lần này như là Nguyễn Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Lưu Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Trước đó, tại AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam với tư cách là đội đương kim vô địch cũng chiến thắng Singapore 1-0 ở vòng bảng. Trong năm 2009 và 2010, tuyển Việt Nam cũng thi đấu hai trận giao hữu với những chú sư tử và kết quả điều hòa với tỷ số là một đều và hai đều. Ở tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam gặp Singapore hai trận ở vòng bán kết. Trận lượt đi tại sân Mỹ Đình, hai đội hòa nhau không đều. Trận lượt về ở sân khách, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0. Lần gần nhất mà tuyển Singapore thắng tuyển Việt Nam đó là trận giao hữu vào ngày 26 tháng 11 năm 2008 sau loạt đá luân lưu 11m, hòa hai đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Nhìn chung thì trong gần 14 năm qua, tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu vượt trội so với đội bóng Singapore. Những thông tin về lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội. Tuyển Singapore có thể loại tiền đạo số 1 là Iksan Fandi và tiền vệ Adam Swandi khỏi AFF Cup 2022 do bị chấn thương. Về đội hình dự kiến Singapore, các cầu thủ dự kiến Jaiful Nizam, Harris Haran, Sakis Hamza, Mohan Kumar, Hafino. Sasahiran, Sadan Suleiman, Van Huyzen, Ihan Fandi, Sawan Anur và Faris Ramli. Tuyển Việt Nam không có Văn Toàn do bị nhận thẻ đỏ trong trận gặp Malaysia. Về đội hình dự kiến, thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đức, Văn Hậu, Tiến Linh và Tuấn Hải với tỷ lệ kèo nhà cái trận Việt Nam gặp Singapore Nhà cái châu Á đã khiến nhiều người hâm mộ phải bất ngờ khi đưa ra kèo chấp lên tới là Singapore được chấp thua 2 mất nửa tiền cộng 1 394 ở trận đối đầu này. Nên nhớ rằng Singapore đang có phong độ cao khi đã thắng cả hai trận đấu tại bảng B và đây là trận đấu họ được thi đấu ở sân nhà. Vậy thì đâu là lý do khiến nhà cái châu Á đánh giá thấp một Singapore đang vào form phong độ? Đối với những nhà phân tích châu Á Đội quân của huấn luyện viên Nishikaya thực tế là lựa chọn thiếu tin cậy trên sàn giao dịch châu Á khi họ đã để thua kèo cả hai trận đấu tại AFF Cup năm nay. Điểm đáng chú ý là đối thủ của họ lại là Việt Nam. Nên nhớ là đội khách Việt Nam đang có phong độ chói sáng khi thắng Malaysia và Lào lần lượt với các tỷ số là 3-0 và 6-0 ở hai trận đấu trước. Nói rộng hơn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng tới 7 và chỉ hòa 1 ở 8 trận đấu vừa rồi. Đối chiếu sang châu Á thì họ đã thắng kèo 8 trên 10 trận mới đây ở mọi đấu trường. Các nhà cái khuyên nên lựa chọn Việt Nam thắng kèo. Tỷ lệ là 0, 1, 3 trên 4. Nhận định về kèo tài xỉu. Trận này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội. Chỉ cần một chiến thắng nữa thì cơ hội đến với vòng bán kết với họ sẽ là rất rộng mở. Theo đó, trước những chiến binh sao vàng đang hùng hực khí thế, không quá bất ngờ khi mà Singapore sẽ lựa chọn lối chơi an toàn. Ngoài ra, những lần đụng độ trước giữa hai đội bóng cũng thường xuyên diễn ra một cách rất rằng co. Vì vậy, xỉu đang là phương án lựa chọn an toàn lúc này. Soi kèo hiệp 1 Thực tế cho thấy rằng là Việt Nam luôn biết cách tạo lợi thế trong 45 phút đầu tiên. Minh chứng ở việc là họ toàn thắng ở hiệp 1 trong hai trận vừa qua hay là trong lần đụng độ với Singapore trước đó. Với đà hưng phấn lên cao thì những chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể tạo ra một khí thế áp đảo ngay từ những phút giây đầu tiên.